nghe thấy nghĩa là chúng ta nhìn thấy nghe thấy và chúng ta biết chúng ta biết sau đó là chúng ta sẽ gì ạ phát âm là nói nghe thấy biết nói nó đều này bắt đầu quan sát này khi quan sát đến một vấn đề nào đó mà chúng ta nghe thấy và chúng ta biết đến điều đó thì chúng ta hiểu nó là nó là gì ạ nó là đương nhiên nhá vấn đề vấn đề các anh chị ghi là vấn đề vấn đề mọi vấn đề nó đều là gì nó là đương nhiên cái này rất quan trọng nha đương nhiên vấn đề nó là đương nhiên bởi vì sao ạ bản chất quá khứ các anh chị nha chú ý này quá khứ quá khứ quá khứ nó gì ạ tạo ra quá khứ tạo ra nên gì ạ nó mới có kết quả quá khứ nó mới tạo ra gì kết quả bây giờ chúng ta chú ý này ví dụ ví dụ cách đây 10 năm 20 năm 30 năm về trước chúng ta gặp một một vấn đề nào đó nghĩa là chúng ta quay về quá khứ nhá thì cái kết quả đó kết quả đó nó thuộc gì ạ quá khứ của nó tạo ra nhưng ngày xưa là chúng ta gì ạ khi chúng ta nhìn vào cái tôi bản ngã nhé, với con mắt cái tôi ấy cái tôi bản ngã hay là cái tôi thực tại cái tôi thực tại thì chúng ta gì ạ phán xét sao tôi khổ thế sao tôi buồn thế và tôi đau tôi bực một cái một cái vấn đề gì đó trong quá khứ nhá thế nhưng thông qua ngày hôm qua và hôm nay thì các anh chị đã nhận ra cái tôi gì ạ cái tôi đích thực cái tôi cái tôi ngày xưa là cái tôi gì ạ cái tôi trên cơ thể vật lý đó cái tôi ạ cái tôi bẩn ngã đó thì chúng ta phán xét đúng không ạ và chúng ta giận chúng ta buồn chúng ta đau khổ chúng ta gì ạ có thể các cảm xúc nào đó những cảm xúc nào đó liên quan đến cái vấn đề mà đã từng chảy xảy ra trong quá khứ nhưng ngày hôm nay chúng ta gì ạ à? nhìn với con mắt gì ạ à? với con mắt của gì thượng đế hay là con mắt gì ạ à? cái tôi đích thực thì chúng ta nhìn vấn đề đó mặc dù nó ở trong quá khứ nhá nó là gì ạ đương nhiên và khi nó là đương nhiên thì chúng ta gì ạ hiểu rằng kết quả đó nó đã được xây dựng trong quá khứ nó tạo ra do vậy lúc này chúng ta đi đi làm gì ạ tìm tìm thứ nhất là tìm chủ đích chủ đích tích cực của nó dù có thể rất nhỏ nhưng chúng ta hãy đi tìm chủ đích tích cực của nó ví dụ như lúc nãy tôi kể câu chuyện mà tôi leo lên chùa đồng yên tử để thu năng lượng trên cái núi đó thì bị sao ạ bị hai bạn các bạn ấy gì ạ làm chậm thời gian so với cái lộ trình mà tôi dự kiến lên đến hơn một tiếng đồng hồ nhưng cái thời điểm đó tôi chưa nhận ra cái chủ đích không chợt nhận ra chủ đích cái chủ đích tích cực là gì và lúc này là tôi khó chịu leo với cái ba lô trên lưng ấy, khó chịu bực dọc nhưng tôi không nói gì tôi vẫn đi và lầm bẩm biết cái chủ đích gì đây mà sao mình phải mang cái ba lô nặng thế đáng ra đi thang máy thì đi đi đi cầu cáp treo thì nó đơn giản nhẹ nhàng không và leo mồ hôi mồ kê vã ra mệt mỏi mà không nhận ra chưa nhận ra chủ đích tích cực là gì nên vì vậy chúng ta phải à, phải tìm được chủ đích tích cực có thể nó chưa hiển lộ đâu nó mà nó lại hiển lộ trong gì ạ tương lai vì vậy lúc này chúng ta hãy đi tìm hãy tìm xem bài học đó là gì nha chúng ta khi chưa có chủ đích tích cực thì hãy gì ạ tìm thấy gì bài học đó bài học bài học gì cảm xúc bài học chúng ta là bài học của cảm xúc cảm xúc gì đây là bài học quan trọng nhất bởi bài học của cảm xúc là bài học của cái gì ạ của cái tôi thượng đế đấy cái chủ đích tích cực này có thể nó nằm đằng sau có thể rất xa nhưng cái bài học bài học tại thời điểm đó thì chúng ta hãy nhận ra nó thuộc cảm xúc gì và chúng ta khi nhận ra cái tôi thượng đế là chúng ta gì đến trái đất này để học những bài học này mà thôi đó là cảm xúc gì cảm xúc gì và đây là mấu chốt cuộc đời cả cuộc đời chúng ta chỉ hành trình đi gì à, học những bài học cảm xúc thôi và nếu như chúng ta không tốt nghiệp bất cứ cảm xúc gì nhá đều bị học lại đều bị học lại đều bị học lại vì vậy hãy nhận ra gì bài học đó thuộc cảm xúc gì nên nếu như các anh chị hàng ngày nhá bất cứ lúc nào bất cứ lúc nào có một cái điều gì đó nó không bình an đến với mình thì phải nhận ra nó là cảm xúc gì nó là cảm xúc gì mà chúng ta mà các anh chị đang chạm tới để học đang được người thầy của cảm xúc đó đến và điều quan trọng là lúc này chúng ta xử lý như thế nào cái điều quan trọng đó là gì ạ bất biết đó là bài gì nhưng hãy vận hành ngay gì ạ? À? Vận hành bởi vì sao Bài học bài học thì chắc chắn là người thầy. Vì vậy các anh chị hãy vận hành ngay câu gì ạ? À? Thành bất biết nó là cảm xúc gì thì hãy vận hành bài câu thần chú là gì? Thank you. I love you bất biết nha bất biết đó là cảm xúc gì nhưng cứ biết ơn nó đã biết ơn và yêu nó đã bất biết đó là bài học gì thuộc cảm xúc gì nhưng hãy cứ vận hành yêu và biết ơn bài học đó đã nên câu thanh kêu ai lắp you này nhiều cộng đồng ấy nhiều người lạ vào trong nhóm chúng ta ấy bảo trong này thấy ai nói toàn câu thanh kêu lắp love nhất là bạn gái mà gặp bạn trai ấy, bạn trai nào là lạ ấy, nói thanh kêu I love you là tưởng ờ, được cô nào đó chắc là bị chồng bỏ rơi hay sao tự nhiên <laughs> yêu yêu mình đó tức là người ta thấy tò mò người ta bảo ơ sao bạn này ờ, nói câu cảm ơn em yêu anh thích quá mò theo hóa ra là cái cộng đồng chúng ta này đang thực hành câu thần chú chứ không phải là yêu nhưng thực chất đó là gì ạ chúng ta câu này là câu yêu vạn vật yêu bài học yêu bài học và cuộc đời của chúng ta nó chỉ có mấu chốt là gì ạ bài học cảm xúc và gì yêu và biết ơn nó thôi có mỗi thế thôi nhưng không dễ dàng gì chúng ta thực hành được đâu bởi vì sao ạ nếu chúng ta không lập thói quen trên miệng câu thanh kêu I you này bởi cái bản ngã của chúng ta sẽ trỗi dậy ngay lập tức do tính cách của chúng ta nó đến từ dấu ấn và nghiệp kiếp trước các anh chị nha nên không phải dễ dàng là là rất nhiều người rất nhiều lớp học những những cái cái cái, cái uh, kiến thức để hiểu về nguyên lý này nhưng không thực hành nổi rời khỏi lớp học chỉ một hai tuần lại trở gì ạ trở thành cái tôi bản ngã quay lại ngay vì vậy nếu như anh chị nào không thực hành câu thanh kêu I love you trên cửa miệng mình hàng ngày hàng ngày nhá mở mắt ra cái là gì xoa mặt thanh kêu đó gì thanh thank you cho đến bước ra khỏi cái màn hay là mở cánh cửa hay là làm bất cứ việc điều gì thì cái câu cửa miệng là câu thanh kia làm gì nếu như không vận hành thì chắc chắn là tôi khẳng định chắc chắn nó lại quay lại cái tôi bản ngã bởi vì sao ạ nó thuộc tính cách của chúng ta nó thuộc dấu ấn mà tạo ra tính cách chúng ta chúng ta không dễ dàng gì thay đổi trong một chốc một phút đâu Nên câu thanh kêu I love you buộc, bắt buộc. Nếu thực sự bạn muốn thay đổi ai thì hãy thay đổi mình. Mà muốn thay đổi mình thì hãy gì ạ? thực hành câu thanh kêu I love you này. Còn nếu như không thực hành được thì chắc chắn khi chúng ta thực hành hay là làm việc chúng ta sẽ bị cái tôi bản ngã nó quay lại ngay cái mấu chốt trong cộng đồng chúng ta nằm ở đây tại sao rất nhiều người thành công khi thay đổi bởi vì họ đã đến với cái tôi đích thực cái tôi đích thực nó sẽ được vũ trụ vận hành chứ không phải ta nữa chúng ta không phải trực tiếp vận hành mà lúc này ạ à, chúng ta chỉ cần gì ạ à? thả lỏng toàn bộ cái câu đầu tiên này ạ không phán xét làm thế nào làm thế nào để cho vũ trụ vận hành chứ không phải là chúng ta nữa tôi kể câu chuyện này cho các anh chị nghe nhé. năm 2019 xin lỗi không phải 2019 phải cuối năm 2020 tôi vào quận 7 lúc đó là tôi đi thanh lọc bên thầy à, bên cộng đồng thầy Trần Việt Quân nhưng ngày hôm đó thì tôi nghỉ tôi chạy sang quận 7 chơi với một người bạn thật biết tôi vào Sài Gòn thì nhà bạn ấy có cái uh, khách sạn 5 sao tôi sang đấy thì bạn ấy giữ ở, ở đó và khi giữ ở đó thì tối tôi ngủ ở đó ở trên tầng 4 thì lúc đó gần 9 à, giờ rồi mà giờ đó là tôi hay à, đã buồn ngủ và tôi hay ngủ sớm thì thấy bạn ấy gọi điện bảo nhờ tôi và có một chị bạn muốn nhờ anh giúp một việc em đã khoe với chị ấy là anh giỏi lắm về quyết à, trình nhà bạn ấy có ba đứa con gái thì một đứa đã đi lao động đi xuất khẩu Đài Loan rồi còn hai đứa bạn này thì làm ngân hàng hai mẹ con ở nhà à, ba mẹ con ở nhà một đứa thì đang học lớp 10 11 còn một đứa thì à, học xong rồi đi làm ở gần nhà nhưng có điều là người mẹ ăn chay 3 năm rồi và người thấy mùi thịt là gây rất khó chịu còn người đứa chị đi làm ở bên Đài Loan cũng đã ăn chay bởi vì dân Đài Loan ăn chay khá nhiều trong khi đó đứa em thì ăn cơm có rau có thịt nhưng con chị chỉ ăn thịt no mới ăn tí cơ và người mẹ rất khó chịu rất khó chịu và muốn con ăn chay vì vậy khuyên nhủ cháu hàng năm trời nhưng nó vẫn cứ ăn thịt kiểu đó nó chỉ ăn thịt vào ấy là cứ mua cái đồ gì đó thịt về ăn xin tiền mẹ đi chợ và mua đúng cái đồ thịt nó thích ăn về ăn no thịt xong mới ăn mấy thìa cơm bữa nào cũng như bữa nào và người mẹ không biết làm thế nào lúc này người mẹ mới nhờ bạn tôi thì không hiểu sao giờ đó cô bạn tôi lại gọi cho tôi mà rõ ràng cái thời điểm đó tôi không không hành hành cái cái cái cái ngón nghề mà tôi đã học được đó là coaching mặc dù tôi là bậc thầy về master về coaching trị liệu thôi miên dòng thời gian bởi vì thời điểm đó là tôi uh, nghiên cứu về cái thân bệnh tôi đi tìm cái giải quyết về thanh lọc đào thải nhưng người bạn tôi đã điện cho tôi và giúp cho chị ấy vậy và lúc này tôi bảo ô mình từ hồi học xong đến giờ mình chỉ xử lý cho những người bạn có nhu cầu người thân không hành nghề luôn không bao giờ cốt cho ai lấy tiền hoặc là cốt cho khách hàng thế là tôi lúc thương tôi bảo bây giờ không nhận lời không được bạn học cùng lớp cô ấy cũng học NLP cũng master nhưng cô ấy không hầu như là học nhưng không vận hành nổi nghĩa là học tốn cũng hàng trăm triệu như tôi đó nhưng không thể vận hành được không cốt cho ai cũng bảo chưa bao giờ cốt được cho ai mà cũng chưa bao giờ cốt kể cả người nhà cô ấy biết tôi à, là cô chỉ nói là à, anh là người làm được điều này anh làm trong lớp em biết là anh học làm rất học rất giỏi mà anh làm được nên em nhờ anh bởi vì người bạn đã nhờ em nhiều lần nhưng không có ai ở gần quận 7 để nhờ thế là tôi lưỡng thương tôi bảo bây giờ không thể không nhận lời mình học master mà học bậc thầy NLP mà không nhận lời mà tôi cũng chưa biết cốt như thế nào bởi vì bạn ấy có nói là đứa con ăn thịt nhiều thế mà mẹ con hai mẹ con đó thì sao không không ngồi với nhau được đôi năm rồi không nói với nhau nửa lời nhìn nhau như thù ấy, kẻ thù trong nhà các bạn bảo sống trong nhà như địa ngục luôn hai mẹ con hầm hẻ nhau và tôi các bạn biết nào lúc đó tôi không biết là sẽ xử lý kiểu gì bởi vì cốt mỗi quan hệ chẳng hạn thì nó sẽ có mấu chốt nhưng mà tôi không biết là cái trạng thái của gia đình này như nào mà lúc đó là nửa đêm rồi nó 9 giờ rồi mà cốt ấy là thường người ta phải khai thác cái người cốt đó là nửa ngày sau đó có thể đưa ra khoảng 1 2 giờ cốt thôi. Vậy mà lúc này là 10 ờ, lúc đây đã là 9 giờ, gần 9 giờ. Thế tôi đáng ra phải đi bộ à đi thang máy. Đi thang máy từ tầng 4 xuống thì tôi không đi. Tôi đút tay túi quần. Và tôi nhắm mắt lại. Tôi lững thững ra đến cầu thang và bắt đầu tôi à, mở mắt ra tôi đếm từng bậc nhưng mỗi đẹp mỗi bậc đề, bậc đi bậc xuống thì tôi bước chân xuống thì tôi lại thanh kêu I love you và lúc này tôi thả lỏng toàn bộ hệ thống tâm trí các anh chị chú ý điều này nhá đây là mấu chốt nhá. tôi thả lỏng toàn bộ tâm trí và tôi không xây dựng cái kế hoạch là sẽ gặp cô ấy như thế nào và cốt cho cô ấy như thế nào tôi bắt đầu bước từng bước bậc thang một và mỗi bước thì tôi thả một câu là thank you I love you thank you I love you từng bước chậm rãi chậm rãi tôi không suy nghĩ gì cả tôi xuống đến hết bậc thang thì tôi không đến nữa và lúc này tôi lững thững ra tôi tìm bàn ngồi và tôi đi ra cánh ngoài cửa sảnh chính tôi ngồi ở đó tôi thấy bàn trống không tôi ngồi một cái bàn trống không thì một lúc sau cô ấy gọi điện cho bạn tôi thì bạn tôi cũng nói là cô ấy đến đó rồi thì tôi uh, nghe điện thoại thì cô ấy phát hiện ra cô ấy mời tôi sang cái bàn cô ấy ngồi cô gọi nước tôi ngồi tôi uống thì lúc này cô ấy hỏi tôi xong một câu có phải là bạn của chị Hòa không đó thì tôi bảo đúng tôi tên là Phương bạn của Hòa và cô ấy không cần hỏi thêm tôi câu nào nữa và cô bắt đầu thao tháo bất tuyệt về chuyện gia đình nhà cô ấy kể đổ lỗi cho con gái cô ấy là gì ăn thịt rồi à, khuyên không nghe rồi à, cô ấy thì đi theo uh, theo theo cộng đồng nhà Phật mà trong nhà có một đứa thì ăn thịt như vậy và cô ấy rất khó chịu và hai mẹ con đã bất hòa với nhau hai năm trời sống trong nhà nhưng không hề nói chuyện với nhau thế tôi nghe tôi vấn đề đấy bởi vì lúc này tôi không có một cái phương án nào cả à. thực sự lúc đấy tôi không có phương án luôn tôi bảo không biết bây giờ xử lý mẹ con này như thế nào để người ta không ăn thịt mà hai mẹ con đoàn kết với nhau thế là tôi chả nói gì cả tôi cứ ngồi gõ tay trên bàn đấy. đó gõ tay vào bàn thì cô ấy rút điện thoại ra cô bảo bây giờ em gọi con em sang đây nhé em sẽ gọi điện cho con em nó sẽ bảo con chị sang đây và nói dối là gì ạ mẹ đang ngồi ở quán nhà cô Hòa bởi vì cái tầng dưới của cái khách sạn đó là phòng ăn đó và bảo là sang đây mẹ đã gọi cho con đó thích ăn thịt là có thịt đó thế là con em nó bảo con chị bảo mẹ đang ở bên khách sạn nhà cô Hòa chị thích ăn gà quay hay vịt quay sang đó mẹ sẽ chiêu đãi thế là con chị lên đường luôn hai đứa bắt xe sang tôi vẫn không nói gì bởi vì tôi không có một phương án nào cả tôi chỉ ngồi nghe thôi và tay cứ gõ lên bàn chỉ trong vòng khoảng độ năm bảy phút sau thì hai đứa đó nó ngồi nó đã đến mà nó ngồi con chị cái đứa mà ăn thịt á nó thế nào nó lại ngồi cạnh gần tôi và lúc đấy bạn tôi cũng đến bạn Hòa bạn của người người, người bạn đó học của tôi ấy, của cũng là bạn của cô kia đó đến tôi bảo người bạn này cũng lạ hoắc chưa bao giờ đối thoại với tôi mà tự nhiên tôi phải đi cốt cho họ còn người bạn tôi thì bảo bạn ấy là bạn thân làm ngân hàng anh giúp em với thì tôi cũng chưa biết phương án thế nào thế tôi ngồi gõ tay lên bàn cái móng tay tôi thì tất cả đều cắt riêng có móng ngón út thì tôi lại để cái móng tay nó dài dài tôi gõ gõ thế nào thì cái móng tay á cái cô bé ngồi cạnh tôi ấy, ăn thịt ấy, lại ngồi để cái tay vào gần cái cái ngón tay út tôi thì tôi gõ này tôi gõ tay khi gõ tay thì cái móng tay tôi thì vô tình thế nào lại chặt vào cái cái bàn tay cái cái, cái mu bàn tay của của cháu á nó rụt tay lại nó nhìn tôi nó rụt tay lại nó nhìn tôi thì tôi phát hiện ra một cái điều tự nhiên có như có sự sắp xếp tôi lại gõ tiếp cái móng tay mạnh và gần như tôi rúi vào và bàn vào vào cái mu bàn tay của của bé bé mới ờ, quay lại lần này trợn mắt lên nhìn tôi vì thấy lạ mà và đau thế tôi bột miệng thế cháu đau không các bạn nói một cái lời hơi khó chịu luôn đau chưa cháu đau chưa thế tôi mới hỏi đau như vậy cháu có biết rằng khi ăn thịt một con gà hay một con bò nào người ta phải làm gì không người ta lấy dao người ta chọc vào cổ con bò để con bò nó dãy dãy dãy ruộng còn cắt cổ con gà người ta đưa con dao vào cái cổ con gà người ta cứa cứa cứa này con gà dãy dãy dãy dãy chết lúc này người ta mới vặt lông làm thịt và để cho cháu ăn lúc tôi diễn tả như thế các bạn biết nào không bạn ấy rúm rúm hết người lại sau đó tôi quay sang tôi hỏi hỏi cháu ai đầu độc cháu ăn thịt ai gắp miếng thịt đầu tiên cho cháu ăn Thế cháu ấy trả lời cháu tự ăn thôi tôi bảo không phải cháu một tuổi cháu đã ăn thịt rồi hai tuổi ăn thịt rồi ai thì hai đứa cùng giơ ngón tay chỉ vào mẹ đó. mẹ cùng đồng thời đồng thanh luôn thế là tôi quay hỏi mẹ có phải em là người đầu tiên đầu độc cháu ăn thịt không thế mẹ bắt đầu mới ớ ở ờ, vâng đó thế bảo em là người xin lỗi cháu ngay lập tức em đầu độc cháu ăn thịt mà đến bây giờ em trách cứ cháu không bỏ được thịt em đã gây nghiện cho cháu tại sao từ nãy giờ anh chỉ thấy em ngồi đổ lỗi cho cháu tôi yêu cầu xin lỗi cháu đi thế là mẹ quay lại mẹ xin lỗi con mẹ không nhận ra chính mẹ là người đầu đầu con để con nghiện thịt sau khi mẹ xin lỗi xong thì tôi bảo cháu có thích ăn thịt nữa không lúc này bé mà cháu không thế xong tôi đứng dậy tôi bảo nếu cháu không thế là xong rồi đó tôi xin phép tôi lên phòng đi ngủ các bạn biết nào không ạ ba mẹ con khoác vai nhau gọi taxi ra xe về và điều vi diệu là cái gì ạ tình cảm họ gắn chặt ngay từ lúc đó nhá mặc dù hai năm trời hai năm trời không đối thoại với nhau trong nhà và điều vi diệu nữa là gì đứa con bỏ ăn thịt ăn chay theo mẹ